Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình để sẽ đi vào về sơ lược những trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em nha. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận của hạng hai anh nha anh em đó là Manfield và um, GB và cái trận à, đó thì mình cho tất cả anh em nằm trên nằm tài thì tỷ số không đều anh em gãi trận này nha nhưng mà cái trận à, Oman và U20 Hàn Quốc á, thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là Hàn Quốc với mã kèo là tài thì anh em cũng đã húp full được cái mã kèo của ờ, U23 Hàn Quốc rồi nha anh em thì um, mình sẽ cập nhật cái, cái, cái trong cái nhóm của mình ngày hôm qua mình cho kèo cho tất cả anh em nhiều khi mình không nhận định trên video nhưng mà mình vẫn cho kèo cho tất cả anh em nha thì đây anh em thấy ngày hôm qua là mình à, cho tất cả anh em cái kèo giao hữu giữa Lào và Nepal nha anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm trên chấp một trái nè rồi anh em vào cái mã tài và anh em vào cái mã trên hiệp 1 thì um, nói chung là cái trận Lào với Nepal này anh em hút được ba mã kèo ba mã kèo nha anh em còn à, cái trận của U23 Hàn Quốc này anh em thấy mình cho anh em nằm U23 Hàn Quốc trừ 1.5 nè đại xỉu thì mình cho tất cả anh em nằm tài nè còn Việt Nam thì kèo Việt Nam mình cho tất cả anh em cái kèo Việt Nam thì ờ, tối qua xui bị thẻ đỏ gãi nha anh em gãi kèo Việt Nam nhưng mà là nhiều khi mình không nhận định trên video cho tất cả anh em nhưng mà mình vẫn có cập nhật kèo cho anh em tại vì à, kèo là mình cập nhật theo cái trận nào mà mình lựa trận nào tỷ lệ anh em ăn cao thì mình sẽ cập nhật cái mã kèo đó lên nhóm cho tất cả anh em để anh em có thể chơi được những mã kèo đó nha thì um, đó là cái phần nhận định về ngày hôm qua cho trong nhóm cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào phần định ờ, nhận định của ngày hôm nay nha anh em thì um, hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em trận giữa Cộng hòa Séc và Ba Lan nha thì à, diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 25 tháng 3 thì anh em thấy trong cái bảng xếp hạng này gồm có Cộng hòa Séc nè, Albania nè, rồi Ba Lan nè anh em, Moldova thì um, mình nhận định hơi sớm nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này nha anh em mình tiến vào thành tích gần nhất của hai đội chứ thì anh em thấy bên phía Cộng hòa Séc thành tích gần nhất trong 10 trận của Cộng hòa Séc, Cộng hòa Séc chỉ thắng được đúng hai trận thôi anh em. Và để hòa hai trận và để thua tới 6 trận thì phong độ của thằng Cộng hòa Séc này trong chuỗi những trận gần đây nhất thì Cộng hòa Séc không có cái thành tích tốt cho mấy nha anh em. Thì anh em thấy trong cái chuỗi thua 4 trận liền của Cộng hòa Séc thua trước Bồ Đào Nha, thua trước Tây Ban Nha nè, Bồ Đào Nha nè, thua trước Hà Lan nè. Thì Cộng hòa Séc cũng toàn thua những ông lớn nó không nha, không nha anh em. Thắng được thị Sĩ nè, còn bên phía thành tích gần nhất của Ba Lan thì anh em thấy Ba Lan trong cái chuỗi mà những trận vòng bảng của World Cup thì anh em thấy Ba Lan trận đầu để hòa với Mexico nè, thắng được Ả Rập Xê Út với cái tỷ số là 2-0 và để thua Argentina với tỷ số là 2-0, thua Pháp với tỷ số là 3-1. Thì um, nói chung trong World Cup thì Argentina với Pháp là rất mạnh rồi thì um, à, Ba Lan để thua hai trận hai à, đội đó cũng không có gì để thắc mắc nha anh em thì trước đó nữa Ba Lan thắng Chile nè anh em thắng xứ Wales nè anh em thấy cái phong độ của thằng ba lan đang nhỉnh hơn cái thằng à, cộng hòa séc này rất nhiều nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu giữa hai đội thì anh em thấy à, trận đối đầu gần nhất là giao hữu năm 2018 thì cộng hòa séc đã ăn ba lan với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của ba lan còn trước đó ba lan trước đó là Ba Lan với uh, Cộng hòa Séc gặp nhau trên sân nhà của Ba Lan luôn thì bài trận đó Ba Lan ăn với cái tỷ số là 3-1 thì anh em thấy uh, trong 3 trận gần nhất thì Cộng hòa Séc đã ăn với ờ, hai trận rồi nha anh em đó, ờ, anh em thấy Cộng hòa Séc ăn hai trận nhưng mà chỉ ăn được cách biệt là một bàn còn Cộng hòa Séc để thua lại thua tới cách biệt là ba bàn thì anh em thấy cái phong độ của cái thằng Ba Lan rất là nhỉnh nha mình sẽ tiến vào cái phần mà gần nhất cho tất cả anh em xem thì trong cái trận gần nhất giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc thì trên sàn sân nhà mà Ba Lan để thua 1-0 thì anh em thấy cái đội hình của thằng Ba Lan Zielinski nè anh em Lewandowski nè thì uh, Ba Lan cũng đưa ra cái đội hình rất là mạnh nha nhưng mà cái trận đó Ba Lan để bà lại để thua với cái tỷ số là 1-0 nha anh em thì cái trận đó nó mới tới 15 quả góc luôn nha anh em thì anh em thấy bên phía Ba Lan là gã được 12 quả góc và bên phía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 lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận Ba Lan và Cộng hòa Séc nha anh em thì hiện tại Ba Lan cộng đội chủ nhà đội chủ nhà nha anh em Cộng hòa Séc đang chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu chỉ có 2,25 thì anh em thấy đây đây là cái mã kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này thì Cộng hòa Séc được cái mã kèo là chấp luôn anh em chấp nhưng mà anh em nằm với cái mã kèo hoàng Ba Lan thì anh em chỉ ăn được có 8 đây là kèo nhà cái đưa ra trước trận đấu nha thì đó anh em thấy cái tỷ lệ kèo nó đang rất là trên lệch thì nếu mà kèo đá đồng thì vẫn chưa có cái tỷ lệ kèo đá đồng nhưng mà anh em có thể nằm vào cái mã kèo Ba Lan được chấp 0,25 nè tỷ lệ anh em chỉ đường thắng thôi anh em không có đường thua nha thì cái trận này mình dự đoán ba lan sẽ thắng nha anh em thắng và hoặc là không đều hoặc là một đều luôn không chừng thì anh em nằm cái tỷ lệ mà thằng Ba Lan được chấp 0,25 thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao còn nếu mà anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì cái trận này anh em kiếm mã kèo mà Ba Lan được chấp 0,25 chắc không có một là đá đồng hai là Ba Lan chấp 0,25 đó là những mã kèo mã ngoài cho tất cả anh em thì anh em có thể à, lót cái mã tỷ số là không đều một đều cho mình thì anh em đánh một củ một củ ờ, giống như anh em nằm ba lan được chấp 0,25 đi anh em đánh thêm một củ không đều một điều là hanh à, hoặc là anh em có thể lót cho hoàng cộng qua xét ăn một không thì tỷ lệ anh em lỗ sẽ không có nha thì anh